Chúng ta cùng chuyển chuyển vào cái vĩ dạng toán đầu tiên đó là xét cái sự biến thiên của hàm số bậc 2. Dạng toán số 1 của chúng ta sự biến thiên của cái hàm số. Và ví dụ đầu tiên của chúng ta như sau. Ví dụ 1, hàm số y bằng 2x bình phương cộng với 4x trừ đi 1. Phần A, chúng ta có 4 đáp án ở đây. Phần A là gì? Đồng biến trên cái khoảng từ âm vô cùng đến âm 2 và nghịch biến trên cái khoảng từ âm 2 cho đến dương vô cùng. Phần B là gì? Nghịch biến trên cái khoảng từ âm vô cùng đến âm 2 và đồng biến trên khoảng từ âm 2 cho đến dương vô cùng. Tương tự phần C là gì? Đồng biến trên khoảng từ âm vô cùng đến âm 1 và nghịch biến trên khoảng từ âm 1 cho đến dương vô cùng. Và cuối cùng phần D nghịch biến trên khoảng từ âm vô cùng đến âm 1 và đồng biến trên khoảng từ âm 1 cho đến dương vô cùng. Đó chính là ví dụ số 1 và các em chú ý ở đây xét sự biến thiên của cái hàm số đã cho y bằng 2x bình cộng với 4x cộng à, trừ đi 1 và sau khi xét xong thì các em kiểm tra xem trong bốn đáp án thì đáp án nào sẽ là đáp án đúng nhất. Ok chưa? Bây giờ thầy sẽ đi xét cái hàm số này nhá. Phần A này. Ở đây, ví dụ 1 này. Hàm số của chúng ta y bằng 2x bình phương cộng với 4x trừ đi 1. Thì như ở ví dụ trước phần sự biến thiên ấy, thầy có nói với các em rồi. Để làm tốt cái dạng toán này thì các em nên xác định hệ số A, hệ số B, hệ số C. Được chưa? A ở đây là bằng bằng 2 và xác định là dương hướng hướng của bể lõm là lên trên. Vậy khoảng đồng biến là bên phải, khoảng nghịch biến là bên trái so với cái trục đối xứng. B sẽ bằng 4, C bằng trừ 1. Ở đây chúng ta sẽ có trừ B chia cho 2A sẽ bằng gì? Trừ của 4 chia cho 2 nhân 2. Vậy kết quả đây là trừ 1. Đúng chưa? Khoảng nghịch biến là bên trái. Vậy hàm số nghịch biến trên cái khoảng âm vô cùng cho đến âm 1. Đúng chưa? Hàm số đồng biến trên cái khoảng